Ờ, ok, à, xin chào anh em nhé. À, hôm nay xin giới thiệu với anh em đây là cửa hàng điện tử T Casino. Các sản là chuyên cung cấp các sản phẩm về công nghệ cờ bạc bịp nói chung và công nghệ chơi bài đá nói riêng. Trước mặt anh em là tất cả các sản phẩm dành cho à, chơi bài lá. Đầu tiên là kính nhấp tròng một số lượng rất nhiều đấy chất thần đống luôn đây là kính áp tròng ờ, của Mỹ đấy. thì uh, cơ sở có ba dòng kính áp tròng đầu tiên là sản phẩm dòng kính gỗ thứ hai là dòng kính nhôm đây, đây là kính nhôm này và thứ ba nữa là dòng kính da dòng kính da là cái dòng mà kính ờ, màu đen đấy anh em nhìn chưa đây thì uh, à, quý cấp chồng uh, à, này anh em dùng vào anh em đeo vào mắt thì anh em nhìn được toàn bộ à, bài của người ta và anh em biết được họ bao nhiêu điểm Đấy. ngoài ra thì còn có các sản phẩm đủ đổi bài ví dụ là ví đổi bài quần áo đổi bài hay mỏ đổi bài chẳng hạn Đấy. và đây là một chiếc uh, Samsung đổi bài đây, đây là chiếc Samsung đổi bài Đấy. còn lại em à, đừng đời nhé và sản phẩm tối tân nhất chính là những chiếc điện thoại đánh bài thì điện thoại đánh bài thì hiện tại cơ sở T Casino có mẫu CK500 rất là hiện đại và được rất nhiều anh em uh, ưa thích đây là một chiếc uh, CK500 yeah. Ờ, đến ờ, mình cho nhân viên là nhân viên ờ, tư vấn chuyên tư vấn về đồ sẽ giới thiệu anh em cách dùng cái máy này đấy đây là mình giới thiệu sơ qua một chút về các đồ chơi đồ chơi bài lá quần áo ở bài chúng tôi sẽ làm ở video sau đây em vào ngồi đi ra ngoài em làm cho khách cách chơi uh, máy đánh bài bằng thuật đánh bài đấy. em lấy cái xe cam trăm ấy em uh, lại cho khách đây anh em uh, chú ý uh, theo dõi nhé theo dõi uh, chuyên viên tư vấn về cái công nghệ điện thoại đánh bài này sẽ giới thiệu cho anh em cách dùng cái sản phẩm điện thoại đánh bài CK 100 rồi em làm đi đây xin chào anh em nhé à, ờ, thay mặt T Casino thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng máy đánh bài như thế nào thì uh, Ờ, về máy đánh bài thì có rất nhiều dòng Đấy. hiện nay thì uh, đang hot nhất là cái dòng CPK 500 của năm 2020 thì đây là một bản nâng cấp nha anh em một bản nâng cấp rất là tuyệt vời của những cái dòng CPK trước thì đánh các bộ môn như là liêng ba cây um, bài cào chắn rồi phỏng xâm lốc đều đánh được nhé đặc biệt là xâm lốc xâm lốc thì anh em giờ có thể chơi được 5 người những cái dòng CVK cũ thì cao cấp cũng chỉ đánh được 4 người thôi những cái dòng này thì nó có thể đánh được 5 người đấy Ờ, <coughs> còn các bộ môn như liêng ba cây thì ờ, ok rồi không có gì phải nói cả đấy. để chơi được con máy này thì anh em cần cho mình là một cái bộ bài mã vạch đấy bộ bài mã vạch thì uh, mẫu mã của nó ấy, thì uh, đây này đây là bài 2k bài 2k nha anh em đấy bài k này đấy, bài uh, rồng vàng rồng đỏ rồi uh, tất cả các mẫu bài thì bên uh, T Casino đều có anh em ạ đấy, tất cả đều có luôn đấy mẫu mã ở chỗ anh em chơi là bài gì thì cứ nói với bên mình khi mua khi mua máy anh em sẽ được tặng anh em được tặng một cây bài nhé một cây bài uh, à, 10 bộ ấy. 10 bộ thì à, giờ nó rơi khoảng một triệu đấy một cái quần quà khuyến mại rất lớn ngoài ra thì nó sẽ kèm theo cho anh em những cái phụ kiện gì khi mua máy đánh bài này đấy nó sẽ gồm những cái tai nghe này tai nghe này gọi là tai nghe hạt đỗ siêu nhỏ đấy tai nghe siêu nhỏ này phụ kiện cho anh em này đấy, để chơi cờ bạc bịp khi chơi thì anh em sẽ kết nối với con máy này đấy khi em kết nối với con máy này đeo cái tai nghe siêu nhỏ vào thì ờ, đảm bảo với anh em luôn là kín đáo không ai có thể phát hiện ra được đấy. À, ngoài ra còn một cục pin dự phòng đấy rồi sạc cho anh em nữa rất đầy đủ đấy đầy đủ luôn hỗ trợ anh em tận tình đấy con máy đánh bài này này thì mẫu mã của nó là mẫu mã Oppo nhé không khác gì một con điện thoại bình thường ngoài cái mẫu Oppo này ra thì uh, còn một cái dòng cao cấp hơn một chút đó là cái dòng uh, đây iPhone 11 Pro Max đấy anh em nhìn ba camera thiết kế bên ngoài không khác gì iPhone luôn đấy. Uh, hiện nay thì chúng tôi còn một con máy uh, đời đầu máy đánh bài đời đầu đấy anh em nào mà có nhu cầu sử dụng máy giá rẻ thì có thể uh, liên hệ sử dụng con máy này nhé đấy. đây là con máy đời đầu đấy uh, mọi dân chơi cờ bạc vịt đều biết đấy thế hệ đầu tiên của máy đánh bài Đó. <coughs> rất nhiều CVK 500 thì anh em nào mà có nhu cầu uh, mua uh, xỉ hoặc mua uh, mua bơn ấy thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi nhé Đấy. đây là một bộ bài mã vạch này trên này nó đã in những cái chất mã vạch rồi thì uh, uh, chỉ có con máy đánh bài này nó mới có thể quét được cái mã vạch đó thì uh, anh em uh, chú ý cho tôi để xem cái cách chơi nhé chơi thì để anh em nhìn này con điện thoại này Đấy. điện thoại này giao diện bên ngoài hoàn toàn là như một con điện thoại bình thường thôi không khác gì cả đấy anh em uh, <coughs> người ta có mượn thì anh em để uh, nghe gọi nhắn tin thoải mái không ai phát hiện ra được đấy không biết được đâu đấy nghe gọi nhắn tin nhé anh em lắp sim vào thì nghe gọi nhắn tin vào mạng kết nối 3G 4G thoải mái đấy để vào được trò chơi thì anh em nhập một cái mã cho tôi cái mã này thì khi mua chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em và chỉ có anh em biết thôi nhé đấy trên video này không thể làm chi tiết cụ thể cho anh em được chỉ hướng dẫn sơ qua cho anh em thôi cho anh em cảm nhận được cái sự hiệu quả của con máy này là được rồi đấy à, vào này Đó, mã của con này là 1368 ok anh em ấn đăng nhập vào vào bài tú lơ khơ này thì à, ở đây nó rất nhiều trò chơi đấy ba cây Việt Nam này à, rồi à, khác này nó có mặt trượt này để chơi 10 lá Việt Nam này đấy rất là nhiều trò đấy hơi ngược đời một chút con này ờ, thoát ra ở bên nhà này đó rất là nhiều trò đấy anh em mà muốn chơi trò nào cũng có đấy, rất là nhiều ở đây này đấy, anh em uh, nhìn này sơ qua cho tôi thế nhé đấy nhìn sơ qua cho tôi tôi đấy và mình sẽ chơi ba cây Việt Nam này ba cây Việt Nam thì à, ba cây Việt Nam thì à, máy này nó ghi là vậy nhưng thực ra nó là liêng ba cây và bài cạp đấy ba cái thể loại đó ờ, ờ, nó quy định chung hết là ba cây Việt Nam thì à, đây nó sẽ chia ra này mã đầu tiên là liêng mã tiếp theo là ba cây tiếp theo là bài cào đấy anh em chơi mã nào cũng có đấy mình sẽ chơi thử bộ môn liêng như anh em xem nhé à, <clears throat> vào trọng liêng này các chế độ cài đặt này anh em nhìn qua cho tôi chế độ chơi này đấy, anh em chú ý cho tôi các phần như chế độ chơi à, rồi số người chơi đấy rồi chế độ đầu ra chế độ ra thì à, à, thực ra là mình sẽ kết nối với một cái gọi là tai nghe siêu nhỏ đúng không anh em đấy thì nhưng mà làm video cho anh em để cho anh em biết con máy này nó báo như thế nào thì mình sẽ làm là chế độ loa nhé chế độ loa ok chế độ loa ngoài ấy, cho anh em nghe rõ luôn còn ở đây anh em chú ý cho tôi một cái phần gọi là kênh camera camera này thì trực tiếp ở trong máy nó sẽ quét rồi có một cái quét ở đây tí nữa anh em sẽ nhìn thấy thì tôi bắt đầu chơi anh em nhìn thấy cái tia hồng ngoại của nó đấy à, hồng ngoại thì chỉ có máy qua camera mới nhìn thấy được thôi nha còn mắt thường thì không nhìn thấy được đâu anh em ạ rồi ok nhé à, ờ, các phần đó khi anh em mua máy thì ờ, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn à, thì anh em mà muốn mua con máy này thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình này 084417 từ quý 9 đấy để <clears throat> nhận tư vấn kết bạn Zalo với mình được hoặc là anh em cũng có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới phần bình luận ấy để lại số điện thoại của anh em mình sẽ ờ, gọi điện và tư vấn cho anh em miễn phí nhé số người chơi thì hiện giờ mình đang chọn 5 người này anh em cũng có thể uh, tăng thêm bao nhiêu người tùy thích cũng được đấy. miễn sao là uh, đủ số người chơi người chơi thì từ hai người ba người bốn người năm người cho đến 10 người 11 12 người bao nhiêu người cũng có thể chỉ báo chuẩn xác à, ok mình sẽ bắt đầu chơi cho anh em này bắt đầu chơi nhé đây là với bộ môn liêng thôi anh em nhé anh em chú ý cho mình là đây là với bộ môn này anh em nhìn thấy cái màn hình này không đấy màn hình này khi nào nó khi tí nữa mình sẽ đặt nó sẽ quét được cái bộ bài báo vạch này ừ. ờ, làm review cho anh em thì mình sẽ để sáng thôi nhé. còn uh, thực tế chơi thì anh em sẽ tắt màn hình đi tắt màn hình đi nó để như một chế độ chờ ấy để chế độ chờ thì nó vẫn báo một cách hoàn toàn xanh chín bình thường đấy báo hoàn toàn cách bình thường nhé đây là liêng nhé anh em chú ý khoảng cách từ máy đến bài thì anh em chú ý cho tôi nó rơi vào khoảng tầm à, đây này máy báo 4 anh em nhìn cho tôi cái thước này thước 30 phân nhé đấy thì tầm khoảng 30 phân trở lên là nó sẽ báo được 30 40 phân trở lên đấy máy báo 4 anh em hiểu máy báo bốn nghĩa là thế nào không ạ bốn nghĩa là anh em sẽ đảo đi bốn lá này mình là người chơi liêng đúng không một này hai này ba này bốn anh em chú ý cho tôi nhé tôi đảo đi bốn lá bốn lá chia từ bài mình nhé tôi là bài đầu tiên năm nhà chơi này Đấy. chia bài này Đấy. anh em nhìn bài mình này điểm này nói về điểm nhé bài mình 8 điểm Đó. cho anh em xem bài luôn 8 điểm nhé anh em bài nhà này này không điểm luôn đấy còn nhà này thì đang một tịt này đấy chơi liêng máy báo thì đảm bảo với anh em luôn là anh em luôn là nhà to nhất đấy đây là chế độ báo lá bỏ bài nhá máy báo bỏ bao nhiêu lá thì bỏ bấy nhiêu lá nhà này đấy anh em thấy chưa toàn những điểm nhà thấp toàn một tịt v đấy, nhà này thì chỉ có 3 điểm thôi đấy, 5 nhà thì điểm nhà mình là to nhất rồi đấy ván này thì ăn thắng là gì nữa anh em đúng không ạ đấy. ok một ván nhé còn khi chơi thì anh em để chế độ màn hình chờ này để chế độ màn hình tối như thế này máy nó vẫn báo bình thường thôi tôi sẽ uh, test cái chế độ đấy cho anh em xem đây anh em à, nhìn nhé ấn bắt đầu trò chơi này bắt đầu trò chơi ok và này đây nhá tắt màn hình đi bình thường đấy đặt này anh em thấy không tắt màn hình đi máy vẫn báo đấy hai đúng không ạ một này đây này anh em nhìn chú ý cho tôi nhé mình sẽ đảo đi hai lá một này hai này đấy, anh em đảo đi đúng hai lá cho tôi như thế này thôi đảo đi hai lá ok đấy, chia này năm nhà bài 8 điểm đấy. <coughs> Đấy, anh em thấy chưa 8 điểm to nhất ở đây nhà này 4 điểm này nhà này 6 điểm này anh em có nhìn qua màn hình có nhìn thấy được điểm từng nhà một không ạ đấy, nhà này có uh, ờ, <clears throat> 4 điểm này nhà này thì thế nào hai điểm 8 điểm lại là to nhất bài nhà mình lúc nào cũng to nhất kể cả bài mình có 5 6 điểm thì cũng vẫn là bài to nhất thôi đấy, máy con báo này cực kỳ chuẩn dòng máy đánh bài này thì uh, đang rất là hiếm rồi anh em à, anh em đã biết đấy thị trường thì uh, dịch bệnh Trung Quốc nó về hàng hơi khó đấy không có mà nhập về luôn đấy anh em ạ vì thế anh em hãy nhanh tay lên đặt cho mình những con máy này không mấy miếng nữa nó sẽ lên giá rất là cao đấy hiện nay thì nó chỉ khoảng uh, nói chung là đủ khả năng anh em mua còn vài bữa nữa thì chắc chắn là nó sẽ lên rất là cao rồi đấy con máy này thì tôi chưa mua trò chơi nhé chỉ là để chế độ test thử cho anh em thôi khi này anh mua anh em à, dùng máy anh mua trò chơi đấy thì ờ, mọi chi tiết anh em cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình 0844 1749 nha anh em và anh em hãy nhớ ấn cái đăng ký kênh để nhận được những cái quà tặng cũng như khuyến mại và để anh em ờ, biết được những cái dòng sản phẩm tiếp theo mới nhất mà tấn T Casino sẽ ra Đấy, để phục vụ anh em Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video Đấy, xin chào anh em